Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón len với nhiều họa tiết ô vuông ghép lại với nhau như thế này Đây, bên trong ha Và bên ngoài nè Ta sẽ có 5 ô vuông ghép lại với nhau và có những cái họa tiết tương tự như nhau ha, chỉ là khác màu thôi Và đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha để làm được mẫu này thì nguyên liệu đơn giản, các bạn sử dụng cho mình len miêu cốt tông của 125g,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 ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi mình đã có được một nút rồi từ đây móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 có được 5 mũi móc xích rồi ta di chuyển kim ngược lại về mũi móc xích đầu tiên và móc vào đó một mũi dời móc lên một xích thì 5 mũi móc xích đó khi ghép lại nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn nhỏ ở bên trong như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn nhỏ này 12 mũi móc đơn vào đây ha móc đơn đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu khi móc thì lưu ý giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha tiếp tục nè mũi móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 mũi móc đơn thứ 9 mũi móc đơn thứ 10 móc đơn thứ 11 và mũi móc đơn thứ 12 hoàn tất được 12 mũi móc đơn vào cái vòng tròn nhỏ rồi mình di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta móc móc vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha sau đó móc lên một xích đối với những bạn nào mà không thay màu thì các bạn có thể móc tiếp cho mình ở đây ha còn mẫu này thì mình sẽ thay màu cho họa tiết của mình nó được sặc sỡ hơn các bạn tiếp tục tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài nè có được một nút rồi tiếp tục mình đưa kim vào cái phần nhụy mà mình vừa tạo ở đây thì để ý cái sợi len thừa nè ở phía trước nó tức là cái chân móc tay móc mũi giờ kết thúc phần phía dưới các bạn sẽ không móc vào đó mà mình lùi lại về phía sau phía sau nó có một cái chân móc sát cái sợi len thừa nè đó là cái chân của mũi dời ha đâm kim vào đây sau đó ta kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 nè có được 3 mũi móc xích rồi tiếp tục đâm kim vào chân mình móc mũi dời kết thúc phía dưới ha tức là chân mũi đơn đầu tiên á móc vào đó cho mình 5 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba tiếp tục mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm ở đây ba mũi xích đầu tiên mình được tính là một mũi móc thì lúc này mình đã có tổng cộng là 6 mũi móc ở đây rồi ha đây 5 mũi kép đơn và ba mũi xích này được tính là một mũi nè ta có 6 mũi rồi thì các bạn di chuyển kim đến chân móc xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích ta gây nên đầu tiên đâm kim vào chân xích thứ ba đó sau đó mình luồn kim qua cái nút của cái mũi kép đơn cuối cùng guốc lại cho cái sợi len sát với kim nè kéo cái nút này qua chân móc đó từ đây lên hai mũi xích như vậy là ta tạo ra được cánh đầu tiên như thế này tiếp tục ở cánh thứ hai các bạn di chuyển kim đến chân móc thứ hai của cái phần nhụy hoa ha móc vào đó cho mình 6 mũi kép đơn một nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư tiếp tục kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu như vậy là ở đây mình sẽ có được 6 mũi nè nó khác với cái cụm đầu tiên này ta có 3 mũi xích là một mũi ha thì mình móc thêm 5 mũi để được 6 mũi còn lúc này không có mũi xích thì mình sẽ móc 6 mũi kép đơn luôn ha tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên ở 6 mũi này sau đó đưa kim vào cái nút của mũi kép đơn cuối cùng kéo nhỏ lại nè kéo cái nút này qua chân móc móc lên hai mũi móc xích ta hoàn tất được cánh thứ hai nè nó cũng có độ phòng như thế này ha và làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cánh thứ ba thì móc vào chân móc thứ ba 6 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được 6 mũi rồi di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên của 6 mũi này ha sau đó mình sẽ đưa cái nút này qua cái chân kim móc nè guốc nhỏ nút và kéo cái nút này qua chân móc móc lên hai xích ta được cánh thứ ba ha móc tương tự cho mình cho đến khi ta được 12 cánh sau khi đã hoàn tất cho mình được 12 cánh hoa như thế này rồi thì đến cánh cuối cùng các bạn cũng móc lên cho mình hai mũi xích và kết thúc các bạn sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc xích thứ ba tính từ dưới lên trên nè ta đâm kim vào chân xích thứ ba đó móc vào đó một mũi dời móc lên một mũi móc xích ở đây mình thay màu nên mình sẽ tiến hành cắt len ở đoạn này ha những bạn nào mà không thay màu thì không cần cắt len còn ở đây mình sẽ cắt len nè tiếp tục ta thay màu ha các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút được một nút rồi nè ta di chuyển kim đến các cái cánh bông mà mình tạo ở đây thì ở đây mình có 12 cánh bông phía sau 12 cánh bông đó tức là khoảng cách giữa hai mũi xích nè nó sẽ tạo ra những cái khoảng như thế này thì mình sẽ bắt đầu đâm kim và móc vào các cái khoảng này ha vào chính giữa của hai cái cánh hoa chọn cho mình một cái khoảng trống bất kỳ sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích thì ba mũi này cũng được tính là một mũi móc ha tiếp tục móc vào khoảng trống mà ta vừa móc đó hai mũi kép đơn vào đây ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai như vậy là ở đây mình sẽ có được 3 mũi móc ha hai kép đơn và 3 mũi xích được tính là 3 mũi rồi nè kết thúc 3 mũi này tiếp tục móc lên một mũi móc xích di chuyển kim đến khoảng trống thứ hai cũng móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn ha thay vì là 3 xích và hai mũi kép đơn thì lúc này mình sẽ móc 3 kép đơn nè kép đơn thứ ba ta có được cụm thứ hai như thế này tiếp tục móc lên một xích móc vào khoảng trống kế tiếp một cụm thứ ba ha và lần lượt làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối cứ mỗi khoảng trống ta sẽ đâm kim vào đó móc 3 mũi kép đơn hoàn tất được 3 mũi kép đơn rồi lên một xích và tiếp tục móc tương tự cho các khoảng trống còn lại ha mỗi khoảng trống là 3 mũi kép đơn và cách nhau là một xích tương tự cho mình cho đến hết ha sau khi đã hoàn tất được cái vòng tròn thứ ba rồi tạo ra những cái cụm móc như thế này rồi ha thì đến cái cụm cuối cùng nè các bạn cũng móc lên cho mình một xích và ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích ta gây nên đầu tiên đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời lên một xích và tiếp tục cắt len để mình có thể thay màu tiếp theo ha đến màu kế tiếp cũng tạo cho mình một nút có được một nút rồi nè tiếp tục ha các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái phần hoa vòng thứ ba này mình sẽ có 12 cụm này 12 cụm này cách nhau là một xích sẽ tạo ra được 12 khoảng ha khoảng đầu tiên nè 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và cái khoảng cuối cùng là 12 ha ta có được 12 khoảng thì 12 khoảng này các bạn sẽ móc cho mình như sau chọn một khoảng bất kỳ sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình 5 mũi xích có được 5 mũi xích rồi nè móc tiếp vào cái khoảng trống ta vừa móc đó 3 mũi kép đơn 1 2 và 3 ở đây mình sẽ tạo ra một nửa góc vuông ha được nửa góc vuông rồi nè tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình lên một xích khoảng trống thứ hai móc vào ba mũi kép đơn móc lên một xích khoảng trống thứ ba móc ba mũi kép đơn móc lên một xích được ba khoảng rồi ha tiếp tục ở cái khoảng trống thứ tư các bạn sẽ tạo cho mình một góc thì cái góc ở khoảng trống thứ tư sẽ tạo như sau ha móc vào khoảng trống thứ tư ba mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba có 3 mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi xích và tiếp tục móc vào khoảng trống đó 3 mũi kép đơn nữa như vậy là ở cái khoảng trống thứ tư này mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông như thế này ha được một góc vuông rồi hai khoảng trống kế tiếp móc cho mình mỗi khoảng trống là ba mũi kép đơn và cách nhau là một xích ha đây tức là khoảng trống thứ năm các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép đơn sau đó lên một mũi móc xích khoảng trống thứ sáu móc 3 mũi kép đơn móc lên một xích nè liên tiếp hai khoảng có 3 mũi kép đơn rồi thì khoảng tiếp theo mình sẽ tạo một cái góc ha tức là bốn góc này mỗi góc nó sẽ cách nhau là hai cộng 3 mũi kép đơn nè thì cái cụm tiếp theo sẽ là ba kép đơn hai xích và ba kép đơn để tạo góc ha lên hai xích nè tiếp tục ba mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó ta có được cái góc hoàn thiện thứ hai làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha hai khoảng trống liên tiếp 3 mũi kép đơn thì khoảng trống tiếp theo sẽ là một cái cụm góc vuông như thế này thì lúc này mình sẽ có nè lên một xích nè hai khoảng trống kế tiếp nè mỗi khoảng trống 3 mũi kép đơn ha cách nhau là một xích tiếp tục khoảng trống kế bên 3 mũi kép đơn hoàn tất được hai khoảng trống có ba mũi kép đơn rồi khoảng kế tiếp sẽ tạo góc ha lên một xích và móc vào cái góc đó ba kép đơn hai xích và ba kép đơn kép đơn thứ hai nè kép đơn thứ ba nè sau đó móc lên hai mũi xích và tiếp tục móc cho mình vào đó ba mũi kép đơn nữa như vậy lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ tạo ra được ba góc hoàn thiện rồi nè còn lại hai khoảng trống thì một khoảng trống là ba mũi kép đơn ha và cách nhau là một xích kết thúc được 12 cái khoảng trống rồi cái khoảng trống đầu tiên mà mình móc nè ta có được một nửa góc vuông tức là 5 mũi xích này 3 mũi xích đầu tiên là một mũi rồi ha thì tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn có được hai mũi rồi nè mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của 5 mũi này chân xích thứ ba ha 1 2 và 3 nè đâm kim vào chân thứ ba móc vào một mũi dời như vậy là góc thứ tư của mình hoàn tất ha và góc thứ tư của mình nó cũng có đều các cái mũi móc nè cái cụm đầu tiên là hai kép và ba xích ha cụm thứ hai là ba kép nè ta hoàn tất được một cái hình vuông như thế này bốn góc đều nhau thì tiếp tục vòng kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình các cái khối hình vuông tương tự như vậy khi mình kết thúc được vòng phía dưới rồi ta sẽ di chuyển kim đến khoảng trống nằm chính giữa của hai xích nè các bạn sẽ đâm kim vào khoảng trống chính giữa này móc vào một mũi dời mình bắt đầu vòng tiếp theo hoa từ đây từ đây thì làm tương tự móc cho mình một nửa góc vuông bằng cách lên 5 mũi xích nè móc vào cái khoảng trống đó 3 mũi kép đơn như vậy là ta sẽ được một nửa của góc vuông đầu tiên tiếp tục móc lên một xích lúc này mình sẽ móc vào các cái khoảng trống như thế này và mỗi khoảng trống các bạn đều móc cho mình 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống ha khoảng trống thứ hai nè ta sẽ có 3 mũi kép đơn cách nhau là một xích tiếp tục khoảng trống kế bên 3 kép đơn móc lên một xích khoảng trống kế tiếp cũng 3 kép đơn lên một xích khi đã móc cho mình vào các khoảng trống chính giữa của mỗi cạnh góc vuông rồi lúc này ta sẽ móc đến cái khoảng trống kế tiếp là khoảng trống của góc vuông thì khoảng trống của góc vuông sẽ móc cho mình một góc vuông tương tự gồm 3 kép đơn 2 xích và 3 kép đơn ha 3 kép đơn rồi nè khoảng cách nó sẽ là hai mũi xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng khoảng trống ha đã hoàn tất được góc vuông đầu tiên và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại mỗi khoảng trống sẽ là ba kép đơn cách nhau là một xích đến cái khoảng trống của góc vuông thì mình sẽ móc một góc vuông tương tự ba kép đơn hai xích và ba kép đơn tức là cái khoảng cách của góc vuông mình sẽ có hai mũi xích còn khoảng trống ở các cái cạnh thì mình chỉ có một mũi xích thôi ha móc tương tự cho mình cho đến cuối khi mình đã móc được đến cuối vòng móc tiếp tục móc lên một xích và cái cụm mà mình tạo nửa góc vuông này nè các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa của cái góc đó hai mũi kép đơn ha sau đó kết thúc sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của 5 mũi ta tạo đầu tiên nè móc vào một mũi dời và để tiếp tục hàng tiếp theo thì mình đưa kim vào khoảng trống năm chính giữa móc một mũi dời ha ta sẽ hoàn tất được hàng tiếp theo nè cũng tạo ra một cái hình vuông như thế này thì từ đây các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa móc lên 5 mũi xích sau đó làm tương tự giống như các cái vòng móc mà mình vừa tạo ở đây ha mẫu này để tăng giảm size thì mình sẽ làm từ bước này ha các bạn sẽ đặt cho mình cái ô vuông này trên mặt phẳng sau đó sử dụng thước dây để đo cho mình một cạnh của cái hình vuông này thì lúc này mình tạo được một cái hình vuông rồi nè đặt cho mình cái hình vuông này xuống mặt phẳng sau đó sử dụng thước dây mình sẽ đo một cạnh của cái hình vuông này được bao nhiêu cm nè đối với cái ô vuông mình đang móc nó được 11,5 cm thì các bạn sẽ lấy cho mình cái kích thước 11,5 này ta sẽ nhân cho 4 thì ta sẽ được 46 cm 46 cm này tức là cái số đo mà mình có được nếu mà mình móc hết cái ô vuông này ha còn đối với những bạn nào mà muốn tăng size nè tăng thêm một vòng móc nữa thì mình tiếp tục đo cái cạnh phía ngoài lúc này khi ta đo vào kích thước của mình sẽ được khoảng tầm 13 cm cho cái cạnh này thì 13 cm này mình tiếp tục nhân cho 4 ta được 52 thì 52 mũi móc này tức là 52 cm cho cái nó mà mình sẽ móc được ha hoặc là các bạn cũng có thể tăng giảm thêm nhiều vòng móc như vậy để ta có được cái kích thước vòng đầu mà mình mong muốn thì size mà mình hướng dẫn ở đây cho người có vòng đầu tầm khoảng 50 cho đến 52 cm nên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 vòng móc hình vuông và kết thúc bằng cách đâm kim vào chính giữa móc một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len mẫu nón của mình sẽ có tổng cộng là 5 họa tiết ô vuông với size bằng nhau các bạn sẽ móc cho mình cái họa tiết ô vuông đầu tiên có cái kích thước mà các bạn mong muốn rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình cái họa tiết ô vuông thứ hai trong cái họa tiết ô vuông thứ hai mà mình móc nè sẽ có một cạnh là mình sẽ nối với cái họa tiết ô vuông đầu tiên đây thì cái họa tiết ô vuông thứ hai này nè các bạn sẽ móc cho mình hoàn tất chừa một cạnh để cái cạnh này mình hoàn tất và khi hoàn tất mình sẽ nối chung với cái họa tiết ô vuông đầu tiên luôn ha thì cách nối như sau nè các bạn sẽ móc lên một xích ở cái góc vuông cuối cùng sau đó mình sẽ đưa đến cái góc vuông đầu tiên của cái họa tiết đầu tiên ha xỏ vào đây sau đó mình sẽ kéo nút này qua cái khoảng trống đó từ đây móc lên một xích thì lúc này mình đã có được hai xích cho cái góc vuông của cái họa tiết trắng rồi nè thì tiếp tục hoàn tất cho mình bằng cách móc vào đây ba mũi kép đơn như vậy là cái góc đây của cái phần màu trắng nó hoàn tất rồi ha cái họa tiết tiếp theo nó sẽ tương ứng với cái góc này thì các bạn sẽ nối cho mình cái góc này với cái họa tiết tiếp theo ha đâm vào cái khoảng trống này sau đó đưa nút mình qua cái khoảng trống từ đây móc lên một mũi móc xích thì mũi móc xích này tức là khoảng cách giữa các cái cụm ha được mũi xích rồi nè ta di chuyển kim đến cái khoảng trống tiếp theo của phần màu trắng móc vào ba mũi kép đơn ha cạnh góc vuông thì mình sẽ móc vào ba mũi kép đơn nè hoàn tất được 3 mũi kép đơn rồi tiếp tục lên một xích thì một xích đó nó sẽ tương ứng với cái khoảng trống tiếp theo của cái họa tiết đầu tiên ha đâm kim vào đây kéo nút mình tạo này qua bên này sau đó móc lên một xích thì xích này sẽ là khoảng cách nè tiếp tục ha khoảng trống kế tiếp 3 mũi kép đơn xích tiếp theo mình sẽ đâm kim vào khoảng trống kế tiếp sau đó đưa cái nút mình à, có được qua cái khoảng trống này và móc lên một xích ha là cái xích tiếp theo nè tiếp tục hai khoảng trống còn lại làm tương tự cho đến khoảng cuối cùng ha sau khi đã móc đến cái khoảng trống cuối cùng rồi còn lại một nửa góc vuông mà mình tạo ở đây móc tiếp vào đó hai mũi hai mũi kép đơn ha sau đó mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc để kết thúc cái khoảng này nối với cái góc vuông kế tiếp á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái góc vuông kế tiếp của cái họa tiết đầu tiên với cái mũi mà mình vừa kết thúc nè kéo cái mũi này qua sau đó từ đây móc lên một xích và ta đâm kim vào khoảng trống của cái góc vuông màu trắng móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len thì như vậy là mình sẽ nối được phần à, màu xanh với phần màu trắng lại ha phần đỉnh nón mình sẽ chọn là màu xanh và thân nón là màu trắng nè thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm cái họa tiết ô vuông thứ ba đối với cái họa tiết ô vuông thứ ba để mình ghép vào phần thân nón á các bạn sẽ móc cho mình hai vòng à, hình vuông thôi ha còn đến cái vòng thứ ba thì mình sẽ tiến hành nối tiếp các bạn tiếp tục đâm kim vào chính giữa này móc một mũi dời thường thì mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích nhưng lúc này các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích đến mũi móc xích thứ năm sẽ là cái mũi mà mình nối với cái góc tiếp theo của cái họa tiết ô vuông màu trắng nè thì lúc này mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống ô vuông này sau đó mình sẽ kéo cái nút này qua cái khoảng trống đó từ đây móc lên một mũi móc xích thì mũi móc xích này sẽ là mũi móc xích thứ năm ha như vậy ta có 5 mũi móc xích nè được 5 mũi rồi thì tiếp tục tạo một nửa góc vuông ở đây bằng cách móc vào cái khoảng trống đó 3 mũi kép đơn ha vào khoảng trống này hoàn tất được một nửa của góc vuông rồi tiếp tục cái cụm kế tiếp mình móc cái xích tiếp theo nó sẽ nằm tương đương với cái khoảng trống kế bên của cái phần màu trắng nè đây cái khoảng trống kế bên bằng màu trắng ha nó là sự tương đương với cái xích mà mình chuẩn bị tạo ở đây ha thì đâm kim vào khoảng trống đưa nút này qua khoảng trống đó và móc lên một xích sau đó tiếp tục móc vào khoảng trống kế tiếp của phần thân màu xanh móc vào ba mũi kép đơn nè một hai và ba cái khoảng trống xích kế tiếp sẽ tương đương với cái khoảng trống kế bên của phần màu trắng ta cũng đâm kim vào khoảng trống này ha kéo nút qua nè móc lên một xích và tương tự móc vào các cái khoảng trống liên tiếp mỗi khoảng trống là ba kép đơn ha và cách một xích nó sẽ kết nối với cái khoảng trống tương đương với cái phần thân còn lại móc lên cái góc này thì sau khi mình đã móc hoàn tất được đến cái góc cuối cùng nè các bạn cũng móc lên một xích ha và cái khoảng trống góc vuông của cái phần màu xanh mình sẽ tạo góc vuông tiếp theo ba mũi kép đơn để ý cho mình cái góc vuông này mà mình tạo ở cái phần màu xanh nè thì khi mà mình ghép nó sẽ ghép với hai cái góc vuông của cái phần ờ, thân màu trắng với màu thân xanh lá cây nè tức là mình sẽ có hai cái khoảng trống ha thì cái xích đầu tiên các bạn sẽ đâm vào khoảng trống màu trắng sau đó tiếp tục cái xích thứ hai sẽ đâm vào khoảng trống của phần thân màu xanh kéo qua này móc lên một xích nè như vậy là ở đây mình đã hoàn tất được hai mũi xích ha tạo cái khoảng để cho cái góc vuông à, của phần thân màu xanh à, dương nè và khi đã có được hai xích rồi hoàn tất cho mình cái họa tiết góc vuông này móc ba mũi kép đơn vào đây như vậy là mình đã nối được ba góc của ba cái họa tiết này lại với nhau rồi ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nối cái phần thân xanh lá cây với cái phần thân xanh dương nè nối cho đến góc này xích thì thể tương đương với cái khoảng trống kế tiếp ha lên một xích nè móc vào khoảng trống kế tiếp ba kép đơn tiếp tục xích tiếp theo ha khoảng trống tương đương kéo qua nè móc lên một xích nè khoảng trống kế tiếp 3 mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết sau khi các bạn đã móc cho mình đến cái góc tiếp theo của phần thân xanh dương rồi thì xích đầu tiên móc lên một xích còn xích thứ hai mình sẽ nối với cái khoảng trống của cái góc tiếp theo ở phần màu xanh lá ha đây ta được hai mũi xích này rồi nè thì hoàn tất hai xích rồi tiếp tục hoàn tất cái góc vuông của màu xanh dương ba mũi kép đơn vào đây lúc này các cái cạnh còn lại ta sẽ không có điểm nối các bạn cứ mắc tương tự cho mình cho đến hết ha và ta không có điểm nối nè khi các bạn đã móc cho mình hoàn tất phần thân màu xanh dương cho đến hết thì kết thúc là mình cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào đó một mũi dời móc lên một xích kéo vào cắt len thì mình sẽ hoàn tất được cái họa tiết ô vuông thứ ba ha như vậy là mình đã ghép lại được ba họa tiết ô vuông với nhau ha mình chọn phần xanh lá là đỉnh nón và các cái phần còn lại là thân nón nè thì tiếp tục đến cái họa tiết ô vuông thứ tư các bạn cũng làm tương tự như ô vuông thứ ba tức là có hai vòng góc vuông rồi ha thì vòng thứ ba mình sẽ tiến hành nối và các bạn cũng nối tương tự từ góc này lên đến đây thì nối hai góc ha và đến góc này ta sẽ hoàn tất được ô vuông thứ tư và ô vuông cuối cùng lúc này nó đã có đủ ba cạnh rồi các bạn tiếp tục viền cho mình cho đến hết ở đây là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón sau khi các bạn đã ghép cho mình hoàn tất được 5 họa tiết ô vuông lại với nhau nè các cái họa tiết ô vuông của mình nó sẽ ghép dần với nhau như thế này ha thì như vậy là mình sẽ có được một cái phần thân nón với các cái họa tiết ô vuông ghép lại với nhau như thế này đây là bên trong ha bên ngoài nè để cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một cái hàng viền cho phần thân nón hàng viền thì cũng đơn giản thôi ha các bạn sẽ sử dụng cho mình một sợi len mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi ta sẽ đưa cái phần à, kim này về cái phần viền nón thì lúc này cái phần viền nón của mình sẽ có những cái khoảng trống ha đây các cái khoảng trống của mình cũng tương tự giống như cách móc ô vuông á đây ta sẽ đâm kim vào từng cái khoảng trống như thế này thì các bạn sẽ chọn cho mình một khoảng trống bất kỳ và mình sẽ đâm kim vào khoảng trống đó kéo nút mình vừa tạo qua khoảng trống từ đây móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn có được mũi móc đơn đầu tiên rồi móc lên hai xích và tiếp tục móc vào khoảng trống đó hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống ha như vậy là một cái khoảng trống của mình sẽ có một đơn hai xích và hai kép đơn ha thì tiếp tục làm tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại cũng móc vào một đơn nè lên hai xích và hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống ha hoàn tất được cái góc thứ hai rồi tiếp tục góc thứ ba nè một đơn hai xích và hai kép đơn vào cùng khoảng trống khi các bạn đã viên cho mình ở cái phần thân của họa tiết ô vuông rồi đến chính cái điểm chính giữa mà mình nối hai cái họa tiết ô vuông lại với nhau nè thì cái họa tiết ô vuông đầu tiên móc vào cái khoảng trống đó cho mình một mũi đơn lên hai xích một mũi kép đơn vào khoảng trống đầu tiên là cái khoảng trống mình vừa móc ha và mũi kép đơn thứ hai mình sẽ móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông kế bên ha sau đó mình sẽ đâm kim vào khoảng trống kế tiếp móc một đơn hai xích và hai kép đơn thì như vậy là mình sẽ viền lại được các cái góc ha các bạn làm tương tự cho mình cho đến hết sau khi các bạn đã viền lại cho mình được phần viền nón rồi thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu nón với họa tiết ô vuông ghép lại xinh xắn như thế này mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và cách tăng size ta sẽ bắt đầu từ cái phần mà mình à, tạo các cái góc vuông ha chúc các bạn thành công